Tiếp theo, chúng ta xét trường hợp là D bằng F nhé, D bằng F. À. Đầu tiên, chúng ta cũng xét đối với thính thấu kính hội tụ trước. Vật AB đặt tại tiêu cự. AB đây. Đó. Chúng ta cũng đi sử dụng hai tia. Đó. Tia thứ nhất là tia tới đi qua ô. Tia tới qua ô thì chuyển thẳng. Tiết số 2 là tiết tới đi qua tiết tới song song trục chính tiết số 2 tiết tới song song trục chính đây thì tiết đó sẽ đi qua tiêu điểm vật tiêu điểm ảnh nhá tiết đó sẽ đi qua tiêu điểm ảnh chính đấy phải quan sát trên hình vẽ các em thấy à hai tiết đó này là song song với nhau Đấy, hai cái đó song song. Cho nên nếu cắt nhau thì chúng sẽ gặp nhau ở vô cùng, đúng không? Vậy trong trường này ảnh sẽ nằm ở vô cực. Đấy, vật đặt ở F thì ảnh sẽ ở vô cực. Tương tự, chúng xét đối với thấu kính phân kỳ đây là f phải f vật ab đây a b các em cũng đi dựng hai tia nào tia thứ nhất là tia tới đi qua ổ tia tới qua ổ thì chuyển thẳng tia số 2 là tiến tới song song trục chính. Tiến tới song song trục chính thì tia đó sẽ có hướng đi qua tiêu điểm ảnh.